Và thưa quý vị, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân sử dụng các tính năng của mạng xã hội như là phát sóng trực tiếp, như là livestream, hoặc là chia sẻ bài viết, thông tin, hình ảnh có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân tổ chức. Vậy hành vi này sẽ gây ra những hậu quả gì và bị xử lý như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong ghi nhận ngay sau đây. Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chứng kiến hàng loạt thông tin tố cáo, chia sẻ bí mật của nhiều cá nhân trên mạng xã hội. Chúng xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ các bài đăng cho tới livestream trực tiếp trên một số nền tảng mạng xã hội. Và điều này thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện dùng mạng xã hội để bêu xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác xảy ra. Trước đây đã có rất nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng bài viết, hình ảnh, video, thậm chí livestream để công kích, nói xấu người khác. Vậy những hành vi này có vi phạm pháp luật hay không? Hiến pháp và pháp luật chúng ta đã quy định rất là rõ ràng à, công dân được à, nhà nước bảo hộ về quyền à, quyền lợi của mình trong đó là có gì danh dự về nhân phẩm của mình là pháp luật nghiêm cấm những ai mà xúc phạm danh dự nhân phẩm của công dân thì trong trường hợp như vậy thì luật đã có rồi đối tượng nào mà xúc phạm thì sẽ tùy vào tính chất mức độ cái việc xúc phạm thì có thể xử lý hành chính và xử lý hình sự uh, trong lĩnh vực này thực tế tôi hành nghề hiện nay nhất là những năm gần đây khi mà Facebook, Zalo chưa cấp phát triển thì những hành vi xúc phạm này, à, vu khống này, nói xấu người khác này, à, đưa những đời sống riêng tư của người khác lên mạng xã hội rất là nhiều, tôi làm rất là nhiều và thậm chí những người trong những vụ việc này các nạn nhân cũng sẽ rất mệt mỏi bởi vì những cái đối tượng có hành vi xúc phạm này là họ thường xuyên à, nói trên kênh này kênh kia rồi lập các cái tài khoản miễn phí khác để tiếp tục nói và thậm chí là họ có thể nhờ những người khác share các cái bài hài của họ à, gây ra rất là nhiều à, bức xúc và gây ra rất nhiều bất ức cho những cái nạn nhân thậm chí là tôi thấy có nhiều nạn nhân đã bị trầm cảm à, không làm được việc vì những cái hành vi vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của những cái đối tượng này pháp luật nước ta cho phép công dân có quyền tự do ngôn luận Tuy nhiên quyền tự do ngôn luận cần đặt trong một khuôn khổ theo pháp luật quy định. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cho thấy, không ít người đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận nhằm gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác, cũng như làm lệch lạc thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, trật tự công cộng. Vì vậy, cá nhân tập thể có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác là đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Không những vậy, trong trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng, còn có thể bị xử lý hình sự hiện nay về việc một người một tổ chức hay một cá nhân nào đó có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác và làm nhục người khác vi phạm các đời sống riêng tư đời sống cá nhân thì trong hiến pháp bộ luật dân sự cũng như bộ luật hình sự cũng đã quy định rất rõ những hành vi này là những hành vi vi phạm pháp luật à, nếu nhẹ thì mức xử phạt hành chính ở đây có thể là từ 10 triệu tới 30 triệu đồng đó là về mặt hành chính từ hành vi của họ đó làm cho một số người khác như là có thể là bị uh, trầm cảm rồi bị áp lực uh, và có thể họ dẫn tới tự tử thì đối với hậu quả này xảy ra là hậu quả là nghiêm trọng thì những người thực hiện hành vi như là vu khống nói xấu làm nhục người khác này trên mạng xã hội ờ, xúc phạm đến nhân phẩm này có thể bị xử lý hình sự đối với tội phạm hình sự đối với những cái tội nhân này ờ, mức phạt nó cũng có thể từ 6 tháng tới 3 năm Hiện nay có rất nhiều người vẫn cho rằng các hành vi diễn ra trên mạng xã hội sẽ không phải chịu trách nhiệm về hình sự. Họ cho mình quyền tự do chia sẻ, đăng tải bài viết, hình ảnh hoặc livestream để xúc phạm danh dự, bôi nhọ người khác trên mạng. Tuy nhiên hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý, truy tố trước pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Đây luật an ninh mạng đã quy định rất là rõ về những cái chế tài này là chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta nói xấu xong và xóa thì ờ, sẽ không ai phát hiện được nhưng ờ, dữ liệu trên mạng à, bên cơ quan an ninh mạng họ vẫn thu thập được các cái dữ liệu các chứng cứ này để có chế tài và có hình thức xử phạt và những nạn nhân khi phát hiện những trường hợp này người ta cũng đã thu thập lại chứng cứ như các clip này chụp hình này thậm chí là lập vi bằng và ờ, ghi lại các cái sự kiện các cái hành vi vi phạm này để có thể nhờ cơ quan chức năng à, xử lý vi phạm cái việc mà sử dụng